Hello các bạn nhé Hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản hack của game bầu cua thanh hà nhá hay còn gọi là game bầu cua con dơi đấy đấy cái bản hack này thì nó gồm ba chức năng nhá là quy luật cầm cái và điều khiển đấy nhưng mà trong cái video này thì mình chỉ à, test cái cách chơi của bản hack thôi nhá đấy mình sẽ mở lên cái bạn chơi này sẽ test cho bạn xem nhá mở này cái này cái điều khiển nhá bản hack điều khiển thì à, chơi hai mấy nhá các bạn tắt tiếng này chơi hai máy nhá một máy à, cầm cái và một máy à, mình điều khiển nhá Đấy, lưu ý chơi là phải có mạng nhé các bạn là wifi hoặc là 4G nhá rồi không đợi các bạn chờ lâu nữa mình sẽ test cái băng hát điều khiển này cho các bạn xem nhá mình sóc này đúng không chọn beo số 1 là beo con nai này nhấn nút gọi nha rồi trong vòng 2 giây thì bên này sẽ mở ra bên à, được nha thấy chưa các bạn beo con bầu này rồi đấy mình chọn beo số xong tương ứng với máy con linh vật này nai bầu ghè ké cua tôm tương ứng với là đây này đấy thấy chưa đấy một hai be bốn năm sáu đấy bây giờ mình chọn be con số theo ý mình sau rồi mình nhấn nút gọi nhé ví dụ mình chọn be ghè đi nhấn nút gọi và bên này sẽ mở ra be ghè nhé các bạn đấy mình chọn be cua này đấy nhấn nút gọi này bên này sẽ mở ra be cua nhé đấy mình muốn ra be con khác nhau cũng được nha các bạn ví dụ như bây giờ mình muốn be, con khác nhau đi mình muốn ra đây này nai này bầu này ké này rồi ok nhấn nút gọi nha rồi trong sân chơi hàm mở, ai mở cũng được hết nha đấy này bầu ké đấy các bạn thấy không đấy trường hợp mà người ta tách mạng à, thì mình không xài điều khiển được ấy, thì mình sử dụng cái phương, phương án dự phòng nha là và mình sử dụng cái phương án là quy luật hay là hay là cầm cái nhá vì cái bạn hack này thì nó có ba chức năng luôn quy luật cầm cái và điều khiển các bạn mua thì các bạn chơi lâu dài nhá đấy nhưng bạn nào cần bán hack này thì liên hệ mình với số điện thoại mình đã trong màn hình đấy là 0986 998 235 rồi thân ái chào các bạn nha